Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi nhận định thị trường tuần từ 16 đến 21 tháng 11 năm 2020 của kênh đầu tư TGC Hồng Phạm. Như quý vị biết, tuần trước cũng là một tuần giao dịch nói chung là khá thành công đối với cậu vàng của chúng ta. Trong tuần thì chúng ta hoàn toàn chúng ta canh bán xuống đúng không ạ? Chúng ta bán xuống vùng 60 65. Thực tế thì bạn nào bán à, chúng ta bán xuống vùng 65 70 bạn nào mà bán vùng 65 66 thì khớp còn bạn nào bán từ 70 lên không khớp trong tuần có một điểm gợn là chúng ta canh mua vùng 905 910 thì chúng ta bị dừng lỗ khi giá phá 900 tuy nhiên cuối tuần thì chúng ta cũng kéo lại với một lệnh mua vùng 75 và một lệnh bán 95 97 chốt lời 85 đấy hai lệnh mua bán cuối tuần đều thành công có thể nói cậu vàng tuần qua ờ, phá lên sau đó lại phá xuống chứng tỏ cái lực phá lên là lực phá giả lực phá xuống là lực thật do vậy hiện nay xu hướng chính của chúng ta vẫn thiên về xu hướng là giảm giá của cậu vàng tuy nhiên xu hướng này nó chưa được gió nét xu hướng này sẽ thực sự được kích hoạt gió nét khi cậu vàng đóng cửa dưới 1849 đấy tuần này là tuần chúng ta cũng hoàn toàn canh bán tất nhiên là nó sẽ có nhiều biến cố à, vì hiện nay chúng ta biết là cậu vàng thường giao rộng nó cũng rất là bất thường. Tuần trước này, chúng ta nhìn thấy 5 phiên tăng rất là mạnh. Thì tuần vừa qua hai phiên vùi dập chết rũi rụi, rụi luôn. Đấy. Ngay cả trên chat tuần cũng vậy. Chúng ta có thể thấy rõ điều đó. Một tuần tăng rất mạnh và một tuần giảm rất mạnh. Trung quy coi như hai tuần này là là đứng im, không thay đổi gì nhiều. Tuần trước mở cửa 1880 thì tuần này đóng cửa 1889. Ờ, Đấy. <coughs> cách nhau đúng 10 giá thôi hai tuần gần như nó ngược nhau nó thể hiện cái sự bất ổn của thị trường cái tâm lý hiện nay là đang dao động Đấy, không gió nét xu hướng tuy nhiên nếu tuần tới cậu vàng mà phi qua đóng cửa dưới 1849 thì xu hướng xuống nó sẽ được kích hoạt gió nét và nhiều khả năng cậu vàng sẽ tìm đến cạnh dưới của kênh giá quanh M200 là vùng 1780 đó đây là quý vị lưu ý nhé nếu nếu kích hoạt vùng 1850 còn trường hợp ngược lại thì cậu vàng hôm trước có phục hồi đến trở lại đến Fibo 61382 của cái kênh giảm từ đỉnh 1965 xuống lên đáy 1850 à, rồi tuần tới chúng ta sẽ hy vọng cậu vàng có hai mức phục hồi một là Fibo 50 phần trăm hai là Fibo 618 chúng ta sẽ canh bán tại hơi vùng này nhé cá nhân tôi tôi đánh giá cao cái vùng Fibo 50 quanh 1908 đây là vùng phù hợp bởi vì vùng này nó trùng khá là nhiều kháng cự đấy thứ nhất là Kijonsen của H4 của D1 D1 cũng trùng ở khu vực này <coughs> quý vị lưu ý nhé khi cản chống cản nó khá là mạnh thứ hai là đối với chất H4 nữa, thì cạnh span B Ờ, cũng kéo phẳng và hút rất mạnh ở cái vùng 1908 này tôi chỉ hơi lo ngại một chút là có thể xuất hiện trường hợp mây cụt trên H4 đó nhưng thôi chúng ta sai dừng lỗ thôi chứ đến điểm chúng ta cứ chiến thôi rõ ràng tuần tới giờ xu chính của chúng ta sẽ canh bán ở trên vùng này nhá 1908 1910 chúng ta dừng lỗ ngắn thôi 1915 thôi nếu bị dừng lỗ ở đây chúng ta sẽ tiếp tục canh bán quanh Fibo 618 922 925 và dừng lỗ 33 cho tôi <coughs> đó tuần tới xu chính là thế chúng ta còn một lệnh bán sell top nữa nếu giá vàng phá qua 19 1849 chúng ta hoàn toàn sell top 1848 được nhé chúng ta dừng lỗ thì ở vùng sell top này chúng ta chỉ nên dừng lỗ 7 10 đô thôi còn chốt lời rõ ràng chúng ta thả xuống 5 570 đô là bình thường <coughs> do vậy xu hướng chính của vàng kỹ thuật thì chúng ta canh sell thôi chúng ta sẽ trở lại với tin tức một chút trước khi đi phân tích thêm về kỹ thuật tuần trước thì là một tuần gần như là nó không có thông tin gì quá lớn ảnh hưởng quan trọng đến cậu vàng phát biểu của chủ tịch Fed thì vẫn ở mức rất là chung chung Fed cam kết hỗ trợ thì thôi không đưa ra cái biện pháp hỗ trợ gì mới và luôn nhắc đi nhắc lại là nền kinh tế cần một gói kích cầu nhưng thực ra chúng ta biết là bầu cử Mỹ hiện nay thì vẫn chưa Ờ, mặc dù là kết quả thì nghiêng về Joe Biden rồi nhưng mà Donald Trump cũng chưa tuyên bố thua cuộc và cái ủy ban bầu cử cũng chưa tuyên bố chính thức người thắng cuộc có lẽ là tuần sau tuần sau tới này sẽ là tuần quyết định và nhiều khả năng là người thắng cuộc sẽ được tuyên bố thôi trong tuần qua thì chúng ta cũng thấy là nó có một điểm lưu ý thứ nhất là về cái bạo loạn thì uh, việc xảy ra ẩu đả giữa các phe phái ủng hộ Donald Trump và ủng hộ Joe Biden thì vẫn diễn ra và cuộc biểu tình meeting này diễn ra ở thủ đô Washington rất có thể thì nó cũng gây một chút uh, nó thể hiện rõ cái sự chia rẽ của nước Mỹ ở thời điểm hiện tại đó thứ hai là trong một tuần qua thì chúng ta thấy Donald Trump rất ít xuất hiện trên phương tiện truyền thông và vào những ngày cuối tuần thì Donald Trump cũng có xuất hiện và cũng dường như những lời lẽ uh, tuyên bố về bầu cử thì cũng đã dịu xuống rất là nhiều và ông ta cũng có đề cập đến khả năng có thể thua ông ta cũng có nói là Joe Biden là thắng là ờ, trong cuộc bầu cử là gian lận thực ra thì cáo buộc gian lận thì vẫn từ Donald Trump đưa ra thôi còn đâu bằng chứng thì không đưa ra bằng chứng thuyết phục nên rất có thể tuần tới sẽ là một tuần uh, Donald Trump sẽ rút lui trong êm đẹp có lẽ bầu cử Mỹ sẽ kết thúc Ủy ban bầu cử Mỹ sẽ tuyên bố người thắng cuộc và nếu không có gì bất ngờ thì Joe Biden sẽ là người chiến thắng với tỷ lệ phiếu bầu đại cử tri trên 300 phiếu thắng rất là mạnh rất là lớn còn ờ, về tình hình dịch bệnh thì nó vẫn không có gì thay đổi cả hiện nay thì số người chết đang gia tăng một cách chóng mặt số người nhiễm bệnh cũng vậy tuần qua thì đã có những thời điểm mà số người nhiễm bệnh Covid là trên 10.000 ca rồi. Đây tôi có chụp lại. Đây. Đấy, có những thời điểm là trên 10.000 ca. Đấy. Đâu nhỉ? Tôi chụp đâu rồi? nói chung là trên 10.000 ca đã xuất hiện rồi còn trung bình thì số người nhiễm bệnh là đâu đó rơi khoảng gần 600.000 người à, hiện nay đến thời điểm hiện tại thì số người nhiễm bệnh là gần 55 triệu rồi 54 triệu rưỡi số người tử vong khá là lớn 1,3 triệu rồi có thể nói là cái dịch Covid này nó gây ra khá nhiều hệ lụy và khi nào uh, uh, nó chúng ta trở về với nền kinh tế thực vaccine được khống chế thì lúc đó nền kinh tế trực chúng ta sẽ trở về với nền kinh tế thực thì lúc đó có lẽ nó sẽ rất là xấu hiện nay thì người đầu tư vẫn đang khá là mơ màng nói chung là gần như là các doanh nghiệp thì không biết dùng tiền làm gì cả người đầu tư thì cũng không biết dùng tiền đầu tư kinh doanh gì thế nên tiếp tục đổ vào thị trường tài chính và đợi cho quả bong bóng nó bơm rất là căng à, rất là căng cứng nhưng mà chưa có dấu hiệu là sụp đổ thực ra quá trình sụp đổ sẽ là trước hay sau sớm hay muộn nhưng vấn đề là nó sẽ căng cứng đến đâu thôi thì chúng ta lưu ý nhé hoàn toàn nhà đầu tư đến một lúc nào đó giật mình trở lại thì rất có thể cũng sẽ phản ứng trở lại với dịch bệnh hiện nay dường như nhà đầu tư chưa đánh giá đúng cái sức ảnh hưởng của dịch bệnh thứ hai là kể cả bất ổn từ ờ, Hoa Kỳ Đấy, nhà đầu tư cũng đang chưa phản ánh đúng cái bất ổn của Hoa Kỳ nên chúng ta cũng chưa biết được à, đầu tuần trước thì chỉ vì một tin vaccine thôi chúng ta biết là cậu vàng rơi phiên rơi rất mạnh này chính là phiên mà à, tin là vaccine điều trị có hiệu quả và có thể ra vào cuối năm nay thực ra đấy mới là tin chúng ta lưu ý nhé chưa có cái gì chắc chắn cả nhưng hiện nay thị trường đang phản ứng khá nhạy cảm với tin vaccine nên tuần tới cũng có thể là nó sẽ có một vài thông tin gì đó liên quan vaccine nên chúng ta giao dịch hết sức cẩn thận đó là về thông tin à, tuần tới thì về thông tin cơ bản thì cũng là một tuần gần như không có nhiều tin tức quan trọng đâu đó chúng ta nhìn gần như vắng bóng tin tức của Mỹ tin tức mạnh của Mỹ diễn ra vào ngày thứ ba chính là tin doanh số bán lẻ đấy dự kiến doanh số bán lẻ kỳ trước thì rất là tốt tăng 1,5 1,9% kỳ này dự kiến thì nó cũng tốt vừa phải chỉ tăng 0,5 0,6% chúng ta sờ con số thực tế để xem kinh tế phục hồi đến đâu Đó còn lại các thông tin trong tuần thì nó đều không quá mạnh các thông tin về nhà đấy số người uh, ờ, nộp đơn trợ cấp thất nghiệp nói chung là không quá là mạnh đa số là các thông tin chỉ số nhà chỉ số nhà thì nó nó nó không ảnh hưởng quá lớn <clears throat> nói chung là tuần tới tâm điểm thì lại nằm ở cuối tuần G20 gặp mặt đấy nhưng mà lúc đó thì chúng ta nghỉ thôi rồi nên có lẽ tuần tới do thiếu vắng nhiều tin mạnh nên xét trên thông tin kinh tế thì gần như nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến biến động của cậu vàng và thị trường tài chính mà có lẽ thông tin nó sẽ nằm ở một là nếu có thông tin mới đột biến về vaccine hoặc hai là thông tin cuối cùng chốt hạ về bầu cử tổng thống Mỹ và chúng ta chờ đợi xem là thị trường sẽ phản ứng như nào. Còn xét dưới góc độ phân tích kỹ thuật thì cậu vàng hiện nay vẫn thiên về xuống xuống thì tuần tới tôi lưu ý nhắc lại nhé chúng ta có hai vùng kháng cự một là 908 910 đây là vùng chúng ta kỳ vọng chúng ta sẽ bán xuống và sẽ được chốt lời rực rỡ ở đây nếu sai chúng ta sẽ dừng lỗ ở 915 sau đó chúng ta sẽ canh tiếp cái vùng 922 925 nếu xuất hiện tín hiệu đảo chiều chúng ta sẽ bán ở đây dừng lỗ 33 còn chốt lời chúng ta cứ thả thôi có thể thả về 850 đấy ngược lại nếu giá xuống đến 850 mà phản ứng không phá vỡ thì chúng ta hoàn toàn có thể canh buy ở vùng 850 852 855 chúng ta dừng lỗ khi giá phá qua 48 Đó. chúng ta sẽ sell stop ngược ở 848 Đấy, dừng lỗ 855 nhé tôi chiến lược chính ưu tiên chính là canh sell các bạn nhé kể cả chỗ canh buy ở phía dưới chúng ta tuyệt đối dừng lỗ còn canh sell thì quý vị cứ thoải mái mà sell thôi nhé đó là về cậu vàng quan điểm tôi thì cậu vàng vẫn sẽ thiên về hướng xuống đó. ngày mặc dù tuần trước tăng rất là mạnh như thế nhưng mà mây vẫn hoàn toàn là mây giảm. Có một điểm lưu ý là mây chưa giật cấp xuống. Nếu bây giờ mây giảm mà giật cấp xuống thì giá vàng sẽ giảm rất là mạnh. Đó. Còn sát tuần thì cặp đến tuần trước nó cũng chưa nói lên được điều gì. Nhưng nhiều khả năng nó thể hiện cái áp lực bán xuống. Chúng ta chờ đợi tuần mới. Chờ đợi giá vàng sẽ bị hút về <laughs> vùng giá dưới nhìn tám nếu vùng giá 1850 bị xuyên thủng. Còn đối với tháng, chúng ta có thể nhìn thấy này. Hiện nay chart tháng nhé, mở cửa tháng đang ở vùng 1878. Đấy, nếu giá vàng mà quay xuống dí thành tháng xuống thì nó sẽ tháng thứ tư xuống và chúng ta có thể nhìn thấy áp lực bán xuống cái dâu trên rất là dài nếu tháng này mà dí xuống là áp lực bán xuống dâu trên rất là dài thì nhiều khả năng nó sẽ là một tháng đi xuống rất là mạnh việc giá vàng hút về vùng 1760 cũng là bình thường còn trường sâu nhất giá vàng có thể hoàn toàn hút về vùng 1630 để sâu nhất nhé đó nếu theo chart tháng do vậy quan điểm tôi thì dài hạn giá vàng vẫn tăng đó nhưng ngắn hạn thì tôi thiên về hướng giá vàng điều chỉnh và tôi vẫn thiên về hướng giá vàng điều chỉnh về vùng 16x đấy sẽ đáy dài hạn cho quý vị mua lên còn ngắn hạn thì chúng ta cứ chết từng khúc một thôi không không có vấn đề gì cả giờ cậu vàng <laughs> hy vọng tuần sau sẽ lại là một tuần rực rỡ rực rỡ hơn cả tuần trước thứ hai là chúng ta xét về chỉ số chứng khoán mỹ tuần trước là một tuần tăng khá mạnh phiên đầu tuần do thông tin vaccine tuy nhiên nếu chúng ta loại bỏ chỉ số future chúng ta xét theo chỉ số chứng khoán thực thì tuần trước lại là một tuần suy là doji tuy nó có một cái gap rất là mạnh đấy nhưng nó đóng cửa một con doji chúng ta sẽ chờ đợi xuống tuần tới thực ra nếu mạo hiểm thì chúng ta bán tại đỉnh cũ này nhưng mà nói chung là nếu ngắn hạn thì đánh ngắn hạn bây giờ nó khá hên xui đó dài hạn thì chúng ta cũng chưa biết là sớm muộn thì giá chứng khoán sẽ sụp đổ thôi nhưng lúc nào sụp đổ chúng ta chưa biết đó có lẽ chúng ta nên chờ đợi tuần tới nếu tuần tới xuất hiện là một cây nến giảm thì lúc đó mẫu hình sao hôm được hình thành đấy nếu tuần tới xuất hiện đây là một cây nến giảm thì cái mẫu hình sao hôm được hình thành thì lúc đó sẽ là lúc mà chúng ta có thể cật lực bán ra đấy luôn mẫu hình sao hôm được hình thành à, ờ, thì lúc đó xuống tiếp theo xem một xuống xuống mạnh nhưng đây là chúng ta đang dự đoán mẫu hình nhá còn nếu tuần tới là một nến tăng thì chúng ta cũng chưa biết thị trường nó sẽ chạy tiếp theo thế nào đâu nên có lẽ để an toàn có lẽ chúng ta nên chờ chờ đóng cửa cái đến tuần sau để chúng ta xác định được có mẫu hình đảo chiều hay không nếu có mình những hình đảo chiều chúng ta bán tuy giá nó thấp hơn nhưng lúc đó độ chắc chắn nó cao hơn rất nhiều còn tất nhiên là về dài hạn thì nó sẽ xuống thôi Đấy nhưng nếu chúng ta đánh ngắn hạn thì tôi cũng chưa biết được chuyện gì xảy ra với thị trường hoàn toàn có thể vượt đỉnh giả để đi xuống thì cũng không thể biết được hiện nay thì thị trường đang khá nhạy cảm với thông tin về tin nói chung là thông tin xấu thì tràn ngập lúc nào cũng có thông tin xấu chỉ có là thị trường tài chính nó chưa phản ánh thông tin xấu đó thôi <clears throat> nên chúng ta nên kiên nhẫn chờ đợi một chút hoặc là chờ đợi thêm tín hiệu đối với giá dầu đối với dầu VGT thì tuần tới là một tuần trước là một tuần tăng giá khá mạnh tuy nhiên cái áp lực bán xuống động rất mạnh nên chúng ta nhìn thấy là giá dầu tuy đã chạm được đến 43 sau đó nhanh chóng bị đẩy về 40 Đấy. hiện nay thì giá dầu cũng khá là khó lường Đấy. tuy nhiên à, hiện nay thì giá dầu vẫn đang có dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh đi lên là tạo hai đỉnh thôi do vậy thì rõ ràng nếu tuần tới mà giá dầu có khả năng lên được 43 thì chúng ta cũng cứ canh bán thôi và chúng ta dừng lỗ ở trên ừ, cái đỉnh 44 chúng ta chấp nhận dừng lỗ một đô nhưng nếu ăn thì chúng ta hoàn toàn có thể về thả về ba mấy là bình thường đó còn nếu mà giá dầu mà đi xuống luôn thì thôi có lẽ chúng ta tạm đứng ngoài làm quan sát viên vậy ừ, rất là khó tuần trước thì giá dầu phiên ờ, giữa tuần có tạo một cây nến đảo chiều cây búa rất là đẹp theo sau cây búa là hai phiên giảm điểm rồi nhiều khả năng là giảm thôi và xác suất nó hồi trở lại 43 không cao Tuy nhiên nếu nó xuống luôn chúng ta không có điểm vào đâu. Thị trường cũng khá khó lường đấy. Dầu đợt này biến động cũng khó lường. Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi thôi. <coughs> Đúng các cặp tiền tệ thì cặp euro tuần trước thì như tôi đã nói cặp euro tăng giá nó gây ra một cái rất là khó khăn cho chúng ta chúng ta chờ đợi cặp euro giảm về phía dưới này 1.13 1.14 để mua thì nó không giảm vì nó tăng lên tăng lên thì khá khó lường và hiện nay chúng ta chưa biết cặp euro sẽ đi theo hướng nào cả Đấy. có lẽ chúng ta phải xét qua chỉ số đế DXY để chúng ta biết là đô la index tuần sau sẽ tăng hay giảm từ đó chúng ta đánh các cặp uh, tiền tệ nó sẽ dễ hơn đây à, đây là chát ngày của đế DXY chát ngày này thì không nói lên điều gì cả DG thì hiện nay vẫn có cái đáy ở 92 khá là vững chắc chưa giảm đấy tuần vừa qua có hai phiên tăng ba phiên giảm nhẹ không nói điều gì DG hiện nay thì đang gặp kháng cự nhẹ ở 932 nếu DG vượt qua 932 thì hoàn toàn DG sẽ tìm lên được vùng 94 thì lúc đó đô la index tăng và các cặp tiền tệ khác giảm trường ngược lại DG quay xuống test 92 và nếu thủng 92 thì lúc đó các cặp tiền tệ sẽ tăng như vậy thì với cái chart DG chúng ta cũng chưa nói lên điều gì khá là khó nhìn đấy tuần trước là một cây nến giảm mạnh sau đó một cây nến tăng nhẹ không nói được điều gì liệu DXY tạo hai đáy hay không thì chúng ta chưa rõ đúng không ạ trên chất tuần thì nhiều khả năng DXY tạo hai đáy nhưng điều kiện kiên quyết cần xác nhận tạo hai đáy lại phải đóng cửa vượt 946 mà đợi đến đóng cửa vượt 946 thì mọi thứ đi quá xa nói chung là khá lừa khó lừa khó lừa nên các cặp tiền tệ tuần tới chúng ta cũng giao dịch cẩn thận Đấy chúng ta mua bán và dừng lỗ thôi đối với ờ, euro hiện nay tín hiệu euro không rõ ràng có lẽ giải pháp an toàn là chúng ta mua bán tại kháng cự và dừng lỗ thôi euro hiện nay thì đây vẫn có cái kháng cự một chấm ờ, một chín bốn mươi có lẽ euro theo tôi là chúng ta không giao dịch nữa chúng ta tạm thời đợi thôi nếu trong ngày có chiến lược tôi sẽ update thôi chứ tôi nhìn cái xu hướng euro này thì cũng khá là khá là khó luôn có lẽ chúng ta bỏ cả euro UCSF cũng vậy chúng ta bỏ thôi rất là khó lường AU AU tuần trước thì chúng ta kỳ vọng AU lên 0.7280 à, nhưng AU không lên được đến đấy tuần này nếu lên đấy chúng ta không bán được nha thì AU hiện nay cũng khó lường tự chung lại nó khó lường là do DI nó khó lường đâm ra nó dẫn đến các cặp khác cũng rất là khó lường trong tuần tới có lẽ cặp AU này tuần tới chúng ta cũng nghỉ thôi tạm thời không giao gì cái gì cả cả ba g cũng vậy eg cũng vậy có lẽ chúng ta sẽ đặt tâm điểm vào cặp gu thôi <clears throat> hiện nay thì gu lại đang có xu hướng lên nhưng ngược lại trên chát tuần thì gu có một cái cản rất là mạnh ở quanh vùng 1.3480 à, đỉnh cú đấy 1.3500 nếu gu tiến đến vùng này chúng ta cứ bán cật lực thôi Đấy, chúng ta sẽ dừng lỗ ở vùng này tầm 70 pip nhưng mà chốt lời có thể được 300 pip. Do vậy GU chúng ta ưu tiên là khi giá lên chúng ta bán nhá. Còn đâu tạm thời ngắn hạn thì chúng ta chưa đánh đấm được gì đâu. Nó khó lường đấy. Tuần tới chúng ta chờ xem DG chạy thế nào. GG cũng vậy thôi. GG thì cái chen giảm này nó cũng khá rõ nét. Nếu tuần tới uh, ờ, GG có lên được thì uh, khu vực để chúng ta canh bán GG nó sẽ là 141 nha quanh 141 GG chúng ta sẽ dừng lỗ xa đấy 100 pip 142 nhưng ngược lại chốt lời không sao chúng ta chốt lời 138 137 cơ đó. chốt lời 3 400 pip thì dừng lỗ 100 pip cũng chấp nhận được tuần tới ngắn hạn là chúng ta có ít cặp để giao dịch do vậy quý vị tập trung vào vàng cho tôi nhé tập trung vào vàng tuần tới thôi còn nếu khi nào có tín hiệu các cặp giao dịch khác thì tôi sẽ update chiến lược cho quý vị đó là toàn bộ nhận định ờ, tuần này chúc quý vị có một tuần giao dịch thành công